Giờ đây, sự ngọt mềm quyến rũ của cam, bưởi và quýt đã hòa quyện với nhau trên môi một cách vô cùng kỳ diệu. Singum Happy Day với nước ép trái cây tươi, thêm hương vị, thêm